Xin mời câu hỏi số 8. Đâu là đơn vị đầu tiên ở nước ta đã nuôi cấy và phân lập thân COVID-19? A. Bệnh viện Trợ Rẫy B. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương C. Viện 108 Và D. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Covid-19, chủng mới của virus corona Những cái thông tin mà vừa rồi chúng ta quan tâm rất là nhiều Đọc cái thông tin đó thì lại là thoáng qua quá nên bây và bây giờ lại không nhớ lắm à, xin cho phép em lại được dùng uh, quyền thứ hai đó là quyền uh, gọi điện thoại được không ạ à? và bạn sẽ gọi cho ai ạ người em của em tên là kim oanh chúng ta sẽ có nói điện thoại với bạn kim oanh alo alo dạ em chào anh ạ vâng có phải là bạn kim oanh không ạ Dạ đúng ạ Vâng, chúng tôi ở chương trình Ai là Triệu Phú của Đài truyền hình Việt Nam Vâng, và chúng tôi đang ngồi với một người đàn ông rất là sặc sỡ Bạn có biết người đàn ông đó là ai không? Dạ có, là anh của em ạ, à, anh Duy Khang ạ à. Vâng, bạn Khang bây giờ đang ở câu hỏi số 8 trị giá 10 triệu đồng Bà sẵn sàng dạ. tư vấn chưa? Dạ, em sẵn sàng ạ à. Không hai... biết là anh muốn hỏi câu hỏi gì ạ? Vâng, hai anh em sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời Chúc hai em may mắn và 30 giây bắt đầu dạ. Đâu là đơn vị đầu tiên ở nước ta đã nuôi cấy và phân lập thành công Covid-19? A. Bệnh viện Chợ Rẫy B. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương C. Viện 108 và D. Bệnh viện nhiệt đới Trung ương Đâu là đơn vị đầu tiên ở nước ta đã nuôi cấy và phân lập thành công Covid-19? Giúp anh nha Bệnh viện Chợ dạ. Rẫy à, Đáp án nào tiếp em? Tiếp nữa anh Tiếp nữa anh Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Dịch tễ dạ. Trung ương, Viện 108, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương Đáp án B anh ơi Bệnh viện nhiệt đới phải không em? Dạ. Đáp án B, đáp án B nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới bệnh viện dịch tễ trung ương dạ uh, ờ, là hết thời gian đúng không anh thời gian rồi <laughs> bệnh viện vệ sinh dịch tễ trung ương nó đáp án b hay d hồi nãy anh phan đăng có nghe giúp em là b hay d không yeah. <laughs> Dạ. hồi nãy em nghe không rõ lắm câu trả lời cuối cùng của em là đáp án b viện vệ sinh dịch tễ trung ương bạn chọn B Và Nhà dạ, khoan Không, không cho thay đổi được nữa Không được nữa hả? Và Bây giờ là một là ở lại chơi tiếp Hai là bay về thành phố Hồ Chí Minh Luôn Bạn đang chắp tay Rất hồi hộp oh. Và máy tính nói với chúng ta rằng Câu trả lời chính xác của chúng ta sẽ có sau ít phút tặng với một sản phẩm cùng loại khi mua 8 hộp sữa chua ăn hoặc 8 chai sữa chua uống miệng sống. Hoàn toàn từ sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH lên men tự nhiên cho cả nhà vui khỏe mỗi ngày. TH True Yogurt vị ngon thực sự thiên nhiên. Làn gió mát lạnh từ điều hòa và không gian trong lành từ máy lọc không khí. Tại sao phải mua cả hai khi đã có LG? Điều hòa LG Dual Cool được trang bị hệ thống lọc khí tối ưu giúp mang đến không gian sống trong lành mát lạnh suốt mùa hè. LG Dual Cool Inverter Mì ba miền bò hầm rau thơm mới với gói nước cốt bò hầm Sử dụng các loại tiêu và rau thơm đặc trưng Hòa quyện với thịt bò hầm trong nhiều giờ Tạo nên gói nước cốt bò hầm đậm đà, ngọt thịt Mì ba miền, nước cốt đậm đà chất thịt À, thưa quý vị, người chơi của chúng ta đang đứng trước câu hỏi đâu là đơn vị đầu tiên ở nước ta đã nuôi cấy và phân lập thành công Covid-19 và bạn ấy đã chọn câu trả lời là B, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương theo gợi ý của Kim Oanh, một người em của mình, đúng không ạ? Yeah. Dạ. Sao bạn căng thẳng vậy? Bạn không còn là bạn của lúc ờ, biểu diễn ờ, ảo thuật ờ, cho chúng tôi xem nữa. Yeah. Dạ. Vâng. Khúc này thì nó rất là căng thẳng. Thót tim, thót dạ. tim. Tôi cảm giác là có một cái sức nặng gì đấy khủng khiếp đang đè lên bạn. Yeah hy vọng là qua được ngưỡng cửa này thì em sẽ tự tin lại câu trả lời của chúng ta là b Việt Nam của chúng ta là một trong bốn nước à, phân lập thành công virus corona chủng mới ở đây chúng ta phải thấy rằng là cái việc mà nuôi cấy và phân lập virus ấy sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm hoặc là nghi nhiễm uh, cái Covid-19 này. Uh, thật ra vừa rồi thì ờ, Kim Oanh qua điện thoại có nói rất rõ câu trả lời là B. Yeah. Dạ. Vâng, có lẽ là em hồi hộp quá nên nghe Do mình có lẽ là hơi hồi hộp mình nghe nó hơi lộn một chút. Yeah. Dạ. Vấn đề của chúng ta là chúng ta hãy bình tĩnh lại và tự tin nữa. Chúng tôi dành cho bạn một giây nữa để luyện công thêm một lần luyện công cuối cùng trả lời thành công câu hỏi số 8 thì à, Di Khang có 10 triệu trả lời đúng câu hỏi số 9 Khang sẽ có 14 triệu còn hai quyền trợ giúp nữa và chúc Khang may mắn